Đừng nghĩ anh sẽ được tận hưởng tự do Anh sẽ đem lại tổn thương lớn cho chính mình Tôi buộc phải làm vậy Tha thứ cho tôi nhé tới Trung Quốc đến tiểu nhàn quyên góp gia sản, góp sức tiêu diệt tập đoàn tội phạm. Cô Phượng, Police đã được giải cứu. Rất may chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Hắn là một con ngựa thoát khỏi dây cương. Tôi nghĩ đây là một sai lầm, nhưng đó là cuộc chơi của cô. Chúng ta không còn ai nợ ai. Vẫn còn một việc. Giúp ta điều tra lịch trình của cô ta. Mất rất nhiều máu Cần ăn gì đó Tên ông trai ta rồi Tí nữa thì hắn giết tôi Nếu là tôi tôi cũng sẽ làm thế chỉ vì hai người Không phải ai nghĩ đâu Lúc ấy vì cùng với lũ sát thủ xông vào chạy của tôi Bọn chúng nói đang tham gia vào chủ nghĩa nhân đạo vâng. Nhưng vâng. Đó toàn là những lời xấu trả phạm tội tôi ác cùng cực Anh đến đồn chú làm gì Hai phòng anh em được thuê đến đó để bảo vệ an ninh Cũng chỉ để sinh tồn Chúng tôi là lính đánh thuê Ai cũng sẽ dùng đến chúng tôi Vậy Anh có kế hoạch gì Kiếm tiền Hồn vốn Thêm trang thiết bị Sẽ đã là trả thù Đúng vậy sư Trương dạo này khỏe chứ Ông ấy là bạn tốt của bố tôi Ông ấy rất khỏe Tôi từng nghe ông ấy kể về bố cô Một tiếng nữa chúng ta sẽ đến studio Tôi luôn rất ngưỡng mộ sự nghiệp từ thiện của cô Cảm ơn cô, anh xảo quá Thật đấy Chúng tôi vẫn luôn hết lòng ủng hộ cô So. College di sản mà cô thừa kế có được không? Và di sản mà cô được thừa kế có được không? Cố gắng soạn theo những câu hỏi cá nhân. Tôi đến đây để làm từ thiện. Vâng, tôi hiểu rồi. Đó. Ta đã đặt người trong khu sở đơn ở Cục Cảnh sát Trung ương. Cục Cảnh sát Trung ương. Thật sao? Cái này thú vị đây. Tôi khuyến nghị các anh giải quyết ngay lập tức. Được rồi, Hai con chuột rừng anh thuê chưa bị nổ chết Không thể nào thuốc nổ xe với chúng ta Xong đủ để nổ chết mọi sinh vật xung quanh Hai kẻ số cứng trong cục cảnh sát trung ương không đồng ý với anh Chúng ta tự chịu giải quyết vừa này trước Khi nào cần sẽ giải quyết hai con quái vật này sau Perhaps là tên Mahajaya, à? hoạt động phạm tội của cộng đồng người Hoa ngày một gia tăng. Con gái của phú thương Trung Quốc, Liên Tiểu Nhàn sẽ trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay, nói về kế hoạch của cô ấy trong công cuộc chống lại tập đoàn tội phạm. Cô là con gái của ông chủ bất động sản Trung Quốc, Điền Vĩ Cao. Người con gái này đã đạt cuộc sống nhung lụa sang một bên, chia sẻ sự giàu có của mình với những người cần đến nó. Từ khi bố cô qua đời, Cô đã cống hiến hết mình và sự nghiệp từ thiện và công tác phòng chống tham nhũng trong thành phố. Đầu tư rất nhiều tài sản. Rất vinh hạnh được chào đón cô Tiểu Nhàn. Cảm ơn Diamond. Sinh ra trong gia đình giàu có, cô không cần biết phải làm việc trừ khi cô muốn. Vậy lý do là gì? Tại sao cô lại dẫn thân mạo hiểm vào một sự nghiệp rủi ro như vậy? Bố tôi lớn lên ở đây Mahajaya là một nơi rất đặc biệt với ông ấy. Đối với những đứa trẻ ở đây, ra ngoài chơi là thứ gì đó thật xa xỉ bởi nơi đây không an toàn. Khoản đầu tư này có thể giúp chúng ta xây dựng cơ sở vật chất để quốc gia này được hưởng nền giáo dục, tạo ra cơ hội làm việc chân chính, từ đó xây dựng nền kinh tế. Bố tôi được nói rằng tài sản lớn nhất là được sống một cuộc đời cống hiến. Điều tôi muốn không gì hơn là cho những người đó cơ hội như thế đã từng được trao để họ cũng được tận hưởng niềm vui gia đình, tình yêu và một mái nhà bình yên. Những tập đoàn tội phạm này phải được xóa bỏ. Người dân trẻ nhỏ là tương lai của quốc gia. Lúc nhìn thấy bọn họ, thứ tôi thấy được là sự kiên cường, hy vọng và sức mạnh. Theo thông tin chúng tôi được biết, Cô đã quyên góp một khoản tiền rất lớn Đó không phải là quyên góp Mà là đầu tư vào sự nghiệp nhân đạo Số tiền này có thể cho họ quyền được lựa chọn Như vậy họ sẽ tuân thủ pháp luật Để tập đoàn tội phạm không thể nào lợi dụng sự sợ hãi để khống chế bọn họ Cuộc phỏng vấn sẽ kết thúc sau 5 phút Được rồi, tôi ta sắp ra khỏi khách sạn Rõ Đi về việc trước Chúng ta đang đối mặt với mức độ an ninh thế nào Ngồi xuống Đang làm gì vậy Cô đi lái xe Tôi chỉ đường cho cô Anh có biết đây là xe cảnh sát không Chúng ta chỉ mượn một chút thôi Anh lái đi Đó là xe cho con gái Lái xe không phân biệt nam nữ à Đây không phải lúc để đùa à? Tôi không đùa Tôi không lái xe Không lái xe Là ý gì có nghĩa là tôi không biết lái xe à Tôi không phải dân chuyên nghiệp sao Sao lại không biết lái xe Tôi đâu có phải chuyên nghiệp lái xe Mẹ ơi Nào Chẳng mấy chốc sẽ có người khai cô ta ra Người quen của cô ta đều ở Trung Quốc Cũng không còn nơi nào để đi Cô ta chắc chắn sẽ đến Đại sứ quán Trung Quốc Đại sứ quán Trung Quốc Trời ơi, chẳng phải nói Mahachaya không tắt được sao Có vấn đề Không thể là trùng hợp Chắc chắn chúng đang ở đó Tôi mượn điện thoại có được không? Được thôi À, Thể nhà, cậu đâu vậy? Tiểu Lương, cô không sao chứ? Ờ, Bây giờ chúng ta đã thấy đại sứ quán rồi, nhưng lại bị chặn xe Cô đừng đến vội Một có người ham dọa sẽ oan tạc đại sứ quán Rất khó nói có phải đám người đó làm không Phòng đã hết rồi Cô đang đi với ai vậy Bạn tôi mới quen Họ đang giúp tôi Tôi đến ngay đây vô tai nạn Không ai ở đây cả ra rồi Cục cảnh sát Mahajaya à, Đến thân mình còn khó lo Vừa rồi cảnh sát nói với tôi Họ không thể đảm bảo sự an toàn cho Điền Tiểu Nhàn Phải đến đến mai Cảnh sát tri viện người, tôi là Paiu, đầu bếp của các bạn Hôm nay tôi tự hào giới thiệu với các bạn món ăn ngon nhất của tôi, rau muống xào Đã sắp ngon đến súp nóng, xem đây có gì nào Súp tôm tay xong Tàu trên đây tôi là nhân viên bếp nước ở chiến khu Nấu ăn ngon lắm Anh thích ăn cay à? thực hiện đó là ý nguyện của bố cô Hay là ý nguyện của cô Là ý nguyện của bố tôi Cũng là ý nguyện của tôi Em xem Chị mãi nói về tôi Các anh thì sao Các anh tôi được huấn luyện chuyên nghiệp Siêu như vậy Tại sao lại rời khỏi Tổ quốc Hồi nhỏ, bố đưa tôi đến đây. Chúng tôi vẫn luôn sinh sống ở đây. Đến Mahajaya làm vệ sinh cá nhân có thể kiếm nhiều hơn một chút. Một vụ, hai vụ. Sao mà kiếm đủ tiền? Sẽ đưa bố tôi về nước dưỡng lão. Nhưng bây giờ không về được nữa. Nhỉ, anh đã cứu tôi. Chuyện này cứ sao cho tôi đi. Tôi biết rất nhiều người, thế nào cũng có cách. Anh tin tôi có được không? Tiểu thư tiên sinh Bữa tôi đến rồi đây Cảm ơn à, Của tôi Và xong Cái này đúng là ngon thật Tôi sẽ chuyển rất nhiều nơi vì rác trở nên phong phú Rất ngon Ngon không? Ngon Con đã nhờ vào Cốc này của tôi, cốc kia mới là của anh được rồi Cạn ly Cạn ly Cạn ly Đây đã là Indonesia có tập đoàn tiêu xe tội phạm giải khắp nơi như Trung Quốc Trước khi chúng ta nhanh chóng bắt được ba tên nhãi đấy Nghe xong mà thấy đau khổ và đau khổ hơn nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này Quickly bộ polo, mày nhận thứ bảy muốn, tao lấy trăm ngàn đô và tự do. Một trăm ngàn đô? Giao kèo, Nghĩ sao tao một chuyện. Đừng có đến muộn, tao còn phải về báo cáo. Tao biết đó là cái bẫy chứ. Đừng bảo tôi lại tin tên khốn đó, sẽ nhận là không. Nhưng tôi tin sự có phải cái bẫy hay không, chúng tôi sẽ tới. Cầm theo tôi nói, chúng ta sẽ dùng hết số tiền mặt còn lại. Anh hãy tìm tất cả số xạ thủ có thể tìm được. Xạ thủ. Phải, lúc vốn có super trên giết người vì tiền. Tôi biết xạ thủ là gì. Vậy thì tốt. Chúng ta đi sớm một chút. Không lẽ mẹ, chúng ta cài vài cái bẫy. Chúng ta không phải đang đi làm giao dịch đâu. Chúng ta đến để tiêu diệt cái lũ rác rưởi đó. Từ lúc rồi. Tao đã cái tao trốn tiền này lắm rồi. trong rồi nói Sao lại đến đây Bayou Đến để đòi thù lao sao Anh nghĩ tôi sẽ thực hiện sao Anh có rất nhiều bộ mặt Nhưng Tôi biết anh là người tuân thủ lời hứa Và anh vẫn chưa biết những chuyện trên này của chúng ta phải không gây sự danh tiếng thế nào Được xưng là Bayo bạo táp Những nơi đi qua mọi thứ đều hủy diệt Những việc tôi từng làm không hẳn đều là tốt Anh ta từng làm với tôi Giết chết 12 người trong một vụ tấn công Mặc dù họ đều đáng chết Sao đáng ra rời đi, không phải Về sau, đừng nói nữa Anh ta trở thành lý đánh thuê Đủ rồi, đủ rồi Là anh nợ tôi anh muốn cái gì Payo Tôi cần vũ khí Tôi lấy những gì anh muốn Chúng ta hết nó sẽ không thay đổi được gì Và được một đế quốc, đế quốc khác sẽ trỗi dậy Tôi cần phải sống để đem đến sự khác biệt Anh còn chuyện gì quan trọng hơn mới nói sao 走。 kìa Đúng như giao hẹn ¡Gracias! chủ mưu đứng đằng sau tên Tô Phượng Phượng mới bị bắt Sao bị đưa về Singapore tiếp nhận điều tra